need your love, I need your time When everything's wrong, you make it right I feel so high, I've come alive I need to be free with you Three, two, one, 你发的晚 Cause girls like you run around guys like me So now I come through on a girl like you, yeah Cause girls like you <laughs> Anh ơi Hà Nội đổ mưa đang anh cho đồ em cho em là đồ anh lâu lắm đấy đó Oh, sự chú ý của ta lỡ va vào phải ánh mắt của nàng Rồi bùng lên trong tim ta như một đống lửa vàng Ai khô, đứng hình mất 5 giây Nhìn em bên ngoài có lẽ ăn đứt mấy tấm hình đang phay. Hey, anh ăn tối chưa nhở? Nếu rồi thì làm Anh ơi vô tình dù tình mình gặp không mấy anh xa nơi này để sụt lẻ bên đây bầu trời giờ hắn hiu nhìn về nơi đó đây ngoài trời thì có mây chỉ còn lại là đắng cay thương cha thương mẹ để đành lòng mà quay lưng hay là 그냥 아주 그냥 따라 따 多像玻璃碎片。